Datico, giải pháp an toàn phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường. Năm 2012, Datico được thành lập với vai trò nhà thầu Turnkey, thực hiện trọn gói các dịch vụ phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường cho các công trình xây dựng. Trải qua hơn 10 năm kiến tạo và phát triển, Datico đã cung cấp cho khách hàng giải pháp trọn gói về phòng cháy chữa cháy với các dịch vụ khảo sát, kiểm định, thiết kế tối ưu, thẩm duyệt thiết kế, thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy và giải quyết các vấn đề về môi trường, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, khảo sát, quan trắc, thiết kế giải pháp, thẩm định phê duyệt, báo cáo đánh giá tác động môi trường. Đặc biệt, Datico mang đến sự tiện ích và an toàn hơn cho mọi công trình. Là cầu nối để các doanh nghiệp tiếp cận với những sản phẩm, thiết bị an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, bảo vệ môi trường tiên tiến nhất đến từ các thương hiệu hàng đầu thế giới và Việt Nam. Datico có đội ngũ chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, tác phong chuyên nghiệp, dốc sức thực hiện các dự án theo tiêu chí nhanh, đúng, đủ, kịp thời đã hoàn thành hơn 200 công trình với đa dạng thể loại. Công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình dịch vụ, trung tâm thương mại, cơ quan trường học, Năng lực của Datico được khẳng định qua số lượng các dự án do Datico thực hiện không ngừng tăng trưởng. Nhà máy bia Heineken Vũng Tàu Nhà máy Coca-Cola Việt Nam Nhà máy ô tô Isuzu Việt Nam Nhà máy Techtronic Tool Việt Nam Hệ thống Ion Mall Bình Dương, Tân Phú, Bình Tân Khách sạn Fusion Suits, Sài Gòn khu căn hộ cao cấp Sunwapen, Metro City Nha Bè, chuỗi khách sạn Win Cần Thơ, Win Tuy Hòa, Win Hải Phòng, Century Hồ Tràm, Panorama Nha Trang cùng rất nhiều dự án khác trải dài trên khắp cả nước. Chân thành cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng lựa chọn Datico trong thời gian qua. Chúng tôi mong muốn được tiếp tục hợp tác cùng quý khách hàng trên hành trình phát triển tương lai. Datico, giải pháp an toàn phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường.